phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em mà trên kênh anh em nào mà đánh lô thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn lô của nha anh em nhé đầu tháng giờ chúng ta ba ngày liên tục rồi ăn đều ăn được lô nó tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì trong buổi tối ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề kết hợp với lại à, bạch thủ lô xong thủ lô thì anh em có để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta chạy từ ngày thứ tư này anh em lấy ở cái giải đặc biệt này ghép xuống dãy nhất cho mình con 8 này chúng ta ghép với 5 con ở giải nhất này nó hơi gần nhau thì anh em để ý cho mình em nhé đề chạm 8 này ghép lần lượt thì chúng ta có 828 838 858 878 và 88 đi cặp cùng con 33 ở đây thì uh, chúng ta có hai con 3 thì 3 bóng 8 hai con 7 thì 7 bóng 2 anh em nhé càng của chúng ta thì càng không càng 4 này càng thì anh em lấy ở cái giải 5 này cho mình để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3 ngày 23 tháng 3 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 8 này và ăn thẳng con 83 càng của chúng ta càng 4 483 thì chúng ta cũng ăn được cả càng tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có đề chạm 5 này càng 06 này ghép lần lượt thì chúng ta có 535 này 55 này thì cặp cùng con 00 này 565 575 và 585 10 số càng của chúng ta thì có càng 6 và 0 này để chúng ta chơi cho ngày 24 tháng 3 này ngày 24 tháng 3 của chúng ta đề về 57 thì chúng ta đã ăn được chạm 5 và ăn thẳng con 57 này trong cái dàn 10 số anh em nhé càng của chúng ta thì có càng 6 657 thì chúng ta ăn được cái càng này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta để chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có chúng ta có cái chạm 8 anh em nhé chạm 8 này ghép lần lượt thì chúng ta có 828 này 848 878 và 898 ở đây thì chúng ta có hai con 2 và hai con 9 hai bóng 7 thì chúng ta có 878 và 9 bóng 4 thì chúng ta có 848 thì chúng ta dàn đề của chúng ta thì chỉ có 8 số anh em nhé kết hợp với chạm 8 cho mình càng 4 và 9 này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé đó anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đề thì nó quay hơi xương một chút về cái đường cầu lô của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ đi chỉ cho anh em chạy từ ngày thứ tư này bạch thủ lấy cái giải đặc biệt cho mình xong thủ lấy ở cái giải ba này chúng ta có bạch thủ lô 70 này xong thủ lô ta ghép theo cái đường mũi tên này để chơi vào ngày 23 tháng 3 này ngày 23 tháng 3 của chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 70 70 của chúng ta ở giải 3 xong thủ lô 3443 thì chúng ta ăn được con 34 anh em nhé 34 ở giải 7 và con 70 ở giải 3 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 44 này xong thủ lô của chúng ta là 494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 thì chúng ta có là con 64 xong thủ lô của chúng ta là 949 tiếp anh em nhé về đường cầu bạch thủ này của chúng ta thì nó đang chạy thông thì anh em cũng có thể là tham khảo kết hợp với lại xong thủ lô ghép xiên đường cầu này thì 64 và con 94 này thì anh em có thể ghép xiên 50.000 cho mình khá là đẹp đều là bạch thủ anh em nhé anh em có thể lôi xuống test cho mình đó trung cầu thì chúng ta vào tiền không trung cầu thì thôi Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 25 tháng 3 năm 2023. Bạch thủ lô 64, song thủ lô 9449 và đề chạm 8 của chúng ta thì có 8 số này kết hợp với lại càng 4 càng 9 cho mình. Anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên tham khảo thôi. Không có gì là chắc chắn 100%, tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là miễn phí. Không có gì là chắc chắn anh em nhé. Anh em nào mà không tự tin thì chúng ta